đây nha nhá đây là một cái ờ, tủ cáp của Viettel hôm nay ờ, sẽ đi làm nó chuẩn tủ này đang bị sai rất nhiều cái lỗi Đấy, càng đấy nhỉ tủ này ờ, đấy anh em thấy không chưa có một cái gì hết sai đang sai toàn bộ luôn Bây giờ là phải à, xử lý à, từng bước Ống vàng đang bị sai này Về cái tủ cáp thì nó có mười mấy cái lỗi cơ bản này. Xem cái trích lít nữa cơ sở dữ liệu này 245 à, có 5 cái lỗi của cơ sở dữ liệu này đánh nhãn tủ này đây có nhãn tủ này độ cao thì độ cao đây đủ này dày đai ok này cố định đầu cáp chưa cố định này à cố định đầu cáp rồi nhưng mà không có băng dính bịt này đi dây trong tủ nói chung phải đi lại lắp đặt cố định bộ chia ok này khay hàn bộ chia giá cắm adapter đầu nối tổ hợp cáp nói chung là phải làm lại mà một tí chỗ này bây giờ phải bỏ hết anh em ạ tháo hết luôn để để để ờ, xem lại hai cái dây ống lọng này đã không biết là những nhà nào 0028 ốp số 1 DN11.1 hai cáp ống lỏng thường Dương LV3 Lý Văn Dương Vân Dương hay quá Bỏ rồi này Đây là nhà nào đây FP2 Một cái sợi cáp ống lỏng này là <coughs> Đã bỏ rồi nhá Tùng LM à Tùng LM Tùng LM bây giờ sẽ lấy theo cái từng cái bộ chia nhé vì cái này nó là hai bộ chia khác nhau hai bộ chia khác nhau rồi à. Ông ơi Ông vứt cho cháu cái mượn cái túi đen đen ở nhỏ nhỏ, nhỏ đấy Vâng Tôi dạ, xin xử lý cái này bằng cách là chúng ta sạch ở đây បាទថង từng cái bộ chia này là nó sẽ khác <clears throat> nó khác hệ thống anh em nhé cho nên là cho nên mình phải xử lý dần dần từng cái không cắm lộn vào tí nữa lại tí nữa lại nó lại lại mất tín hiệu đấy tủ này à, lâu lắm rồi không không không từ ngày xưa đã không không củng cố cho nên bây giờ nó bẩn lắm đây xử lý xong thì anh em tuồn lại cái dây thôi Nói chung là cũng mất khá là nhiều thời gian nếu mà những cái tủ <coughs> tủ 16 như này mất thời gian này nó còn luồn qua cả cái cáp to này đây Đấy. đây còn cái Đây, mấy cái dây ờ, cùng bên với nhau này anh em bó lại đó rồi mình rút tiếp mấy cái này hiện này nó đang ờ, ngược lại sợi này đang bị chéo anh em chéo mình rút qua đây thôi đấy đây Đấy ống vàng đang à, bị sai ạ Ống vàng đang bị sai này Mình cắt mình chuyển sang bên này cái ờ, này khó cắt phết À vâng vâng cháu đang à, sửa lại đây Tí nữa mới có giờ đánh lại cái đài nha nha sáng giờ bận lại ai gọi mấy cái này là cái đợt trước đợt xưa là bên đối tác họ làm nó bị sai à cái cái cái này là anh em tự làm hay sao cho nên đánh bị ngược ok chưa đấy nhá gần như là ok rồi này đấy mình đánh thêm một đai ở trên này nữa được thì mình đánh góc này Nói chung là mấy cái đồ như này mình phải phải có sẵn đồ nhá nó mới làm được nếu mà không có đồ thì chịu không làm được phải có cái kìm ờ, siết đai đây này đánh mới chắc nếu không có kìm này mà anh em ờ, mà mà siết cái ống vàng này nó hơi hơi lâu mất thời gian với nên không được chặt là nói rồi ui giời à, bao cái phần mềm quét mới quét quét đồn ờ, ờ, báo quét mà quên nữa đấy hả ờ ai mê cả đấy anh đang bẩn vậy Đang bẩn à? Ờ anh đang lên cột Rồi Thì anh đánh cho này Tâm phê hôi nữa Dạ Ờ đang làm ờ, dở thì chị em lại bắt hỗ trợ cài camera một ngày tầm 100 cuộc điện thoại là bình thường anh em ạ Đâu cháu đang ở lại Chờ cháu tí Ông cứ bình tĩnh Hôm trước ờ, điều khiển được chưa ông Điều điều khiển ờ, hôm trước ờ, ông lấy chưa Thôi điều khiển cũ mà Chào ông Vâng cháu sửa lại cái hộp này hộp này phải làm lại tí nữa là có lại này mấy cái này cũng mất thời gian lắm anh ạ Không phải mất thời gian và phải có đồ nếu không có đồ thì cũng không làm được đâu và quan trọng nhất là cái kìm siết đai này này mỗi một cái kìm này là giá hơn triệu nhục lắm ngược hay sao ấy bên, bên này nhá bên này ở đây nó có hai chiều để đánh anh em thuận tay bên nào thì anh em đánh bên đấy miễn là cái hộp này nó chắc là được đợi đợi mồ hồi nữa anh anh đang bớ hộp sao à, anh em kiểm tra xem dây dỡ này nó căng chưa anh em nhé thứ tự cắm nha đây một hai này lưu ý cái thứ tự cắm của cái bọn này đây này một bốn bảy mười bốn đây sáu bên này hai đây năm 8 3 trong cùng 17 7 này 1 này anh em theo cái ở đây này vị trí ở đây này Đó. tiếp theo cái thứ hai cũng thế 8

gọi nhiều nhỉ alo alo vâng Chưa được á Chưa được à cơ Vâng vâng Rồi rồi ở chỗ ốc này anh em phải bắn ờ, quấn băng dính vào anh em nhé lại phải tháo ra để quấn cái đầu vào em làm nhẹ nhàng thôi nha đầu này nó nó hay bị gãy lắm Đây là mấy ờ, cái tủ cáp mà ngày xưa mấy ông thầy ông thần ờ, nhà mình là đi ờ, đi lắp đặt cho nên là nó lắp hơi hơi sai quy cách cho nên bây giờ mình phải làm lại anh em ạ mình quản lý lại cái tuyến này cho nên là phải làm lại quiet it. hầu như mấy cái tủ mà ngày xưa làm ấy thì không không đạt quy cách triển khai không đạt Chờ tí ông nhá Bà có bán rẻ lau không? Bà có rẻ nào cũ? Dạ, Cháu xin cả gần 12 giờ rồi anh em làm từ lúc 10 giờ mất 2 tiếng để xử lý cái thuê bao này à tủ tủ cáp này khó khăn quá đấy bây giờ mình đẩy cái này lên thôi đấy ngon ngay gì đâu mà hơi mất thời gian tí anh ạ Ăn chưa? Có chương trình gì anh? Có chương trình gì thì vui buồn uống buồn uống Vui uống buồn uống à? Vâng, để em xem đã, đợt này đang ốm Đợt này em ốm có uống được đâu Đang cay Vâng Đâu anh À vâng ui giời ngon thế nhở Ok nếu mà em ấy em ờ, kịp em về Ờ nhá Vâng Ở đây thì anh em cắt từng cái đoạn đoạn này ra này Xong mình uh, cho vào cho nó dễ Không ấy mình lại phải bấm lại đầu phát nó mất thời gian hơn này nhá cài như này đấy xong anh em đẩy lên thôi chưa ôi hỏng rồi đi <laughs> mẹ đoạn này là đéo cho vào này. Mẹ Không để ý Không sao Hai sợi này thì còn con gì đâu Lưu bốn á 4,7 Cho nó ra cho nó vào lại thôi không vấn đề gì à cả sợi này nữa chứ áp à, ổn thật đấy quên sai một ly đi vài dặm con xe ok con xe lưu bắt bốn này bốn Hoàng Quạt 5 chưa anh em ok chưa một cháu này hai cháu này ba cháu này đấy thế em cứ kéo lên trên như này nhá dây nào bỏ thì tí nó bỏ luôn thì mình buộc ở dưới này cho nó gọn bỏ này đấy xong anh em kéo xuống như này thôi đấy xong em thiết vào đấy đã được đây xong anh em buộc ở đây là được nhá làm cho mấy vòng ở đây là được ok chưa chỗ này thì nó hơi căng này ok rồi cái cái này nó bị uh, lâu ngày nó bị hết hết chất rồi ตัวหนูฮาโร่อะไรค่ะ